phải bảo vệ chủ quyền, đồng thời không thể gây thù hận với Trung Quốc, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Việt Nam. Sau chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc hồi cuối tháng 10 năm 2022, Việt Nam có vẻ càng thận trọng hơn nữa. Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nói với BBC rằng lãnh đạo của hai nước đã thống nhất là không để các tranh chấp ở Biển Đông làm cản trở sự hợp tác trên phạm vi rộng lớn trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Nói cách khác, họ đã đồng ý giải quyết tranh chấp này một cách hòa bình, hình ảnh bài trên BBC. Ông Taylor nhắc lại bản tuyên bố chung khi ông Trọng sang chúc mừng ông Tập tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Trong bản tuyên bố chung này, thỏa thuận về Biển Đông được ghi trong điểm thứ 9 trong tổng số 13 điểm Đoạn đầu của tuyên bố chung xác định việc kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông là vô cùng quan trọng, đồng thời nhất trí xử lý thỏa đáng các vấn đề trên Biển Đông, đóng góp cho hòa bình và an ninh lâu dài ở khu vực. Đoạn thứ nhất của điểm thứ 9, đôi bên cùng nhất trí, sử dụng hiệu quả cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới hai nước thông qua hội đàm và đàm phán thảo luận các giải pháp tạm thời chuyển tiếp mà không ảnh hưởng đến lập trường, chủ trương của mỗi bên và tìm kiếm các giải pháp cơ bản dài hạn được hai phía chấp nhận. Trong đoạn thứ hai của điểm chính, lãnh đạo hai đảng nhất trí thúc đẩy trao đổi và hợp tác cùng phát triển trên biển và phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đẩy nhanh hai vấn đề nêu trên để sớm đạt được tiến triển thực chất sẵn sàng tiếp tục triển khai hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, trao đổi về việc mở rộng hợp tác trên biển ở Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai bên. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, kiểm soát tốt bất đồng trên biển không có hành động làm phức tạp thêm tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển, cũng được hai bên nhất trí theo ông Thayer. Hình ảnh Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình trong chuyến công du cuối tháng 10 năm 2022 của ông Trọng. Nhắc lại những tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam, giáo sư Carl Thayer nêu nhận xét, vụ gạt ma đặt ra hai tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các lãnh đạo tuyên giáo ở Việt Nam. Đầu tiên, phía Việt Nam được cho là thiệt hại 64 chiến sĩ thua trong cuộc giao tranh. Thứ hai, bất kỳ sự công khai nào về sự kiện này mà gọi Trung Quốc là kẻ xâm lược sẽ làm cho Bắc Kinh phật ý vì Trung Quốc khẳng định rằng họ có quyền lịch sử đối với chủ quyền bãi Gạt Ma. Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý kiểm soát dư luận và điều này có nghĩa là ngăn chặn các việc đưa tin vào ngày kỷ niệm sự kiện này, ông Thayer phân tích. Về vụ gạt ma theo giáo sư Thayer, đoạn video trắng đen về cuộc đụng độ vào tháng 3 năm 1988 cho thấy rõ cảnh các tay súng Trung Quốc bắn hạ lính Việt Nam tại vùng nước gần bãi cạn. Chính quyền Trung Quốc muốn thúc đẩy câu chuyện về sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Trung Quốc không muốn có tiếng xấu cũng như không muốn tạo ra những liệt sĩ yêu nước cho phía Việt Nam. Các nhà chức trách Việt Nam có thể đã quyết định vụ việc này là quá nhạy cảm để phát sóng trên các phương tiện truyền thông trong nước vào thời điểm này nhưng chính quyền Việt Nam không thể ngăn chặn được cuộc thảo luận trên các phương tiện truyền thông xã hội, giáo sư nhận định. Trả lời BBC về vấn đề này, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm hôm 13 tháng 3 đã nói rằng sự nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc đòi hỏi phía Việt Nam phải cẩn trọng. Theo ông Lâm, Việt Nam phải lên án hành vi giả mang và phi nghĩa của một bộ phận hải quân Trung Quốc và quan hệ tốt với Trung Quốc trên đại cục thì vẫn giữ ở gần một nước lớn mà nước đó luôn có tư tưởng làm bá chủ thiên hạ thì Việt Nam bao giờ cũng vất vả phải giữ quan hệ không xảy ra mâu thuẫn, ông Lâm kiến nghị. Đồng thời, tướng Lê Kế Lâm cũng cảnh báo rằng bảo vệ chủ quyền Biển Đông sắp tới là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chủ trương của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông là không bao giờ thay đổi, họ không chịu yên vị là cường quốc lục địa mà thôi, họ muốn trở thành cường quốc trên đại dương, ông Lâm kết luận.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 theo đó, một nhóm các nhà khoa học đã tuyên bố đã có bằng chứng tốt nhất có thể tìm được về việc virus gây ra COVID-19 đã lây sang con người ra sao và chồn chó có khả năng là một vật chủ trung gian. Theo BBC, đây là diễn biến khoa học mới nhất trong công cuộc tìm kiếm nguyên nhân gây ra đại dịch nặng nhất trong suốt một thế kỷ qua. Quá trình này đầy khó khăn và mang tính chính trị rất cao, và có nhiều giả thuyết khác nhau đều chưa được chứng minh hay bác bỏ hoàn toàn. Hình ảnh bài trên BBC. Các phân tích mới nhất này là dựa trên bằng chứng được thu thập cách đây 3 năm từ chợ động vật hoang dã Hoa Nang ở Vũ Hán, nơi là tâm điểm khi đại dịch bùng phát. Điểm then chốt là các phân tích DNA từ chồn chó, loài động vật có vú được bán sống ở Hoa Nang được tìm thấy ở cùng một địa điểm xuất hiện các mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được công bố vào ngày 20 tháng 3. BBC cho biết đầu năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Trung Quốc đã thu thập các mẫu xét nghiệm từ chợ. Thông tin về gen có được từ các mẫu đó mãi đến gần đây mới được công bố. Điều đó cho phép một nhóm các nhà nghiên cứu giải mã chúng và dẫn đến kết luận rằng loài chồn chó có khả năng là một vật chủ trung gian, rồi từ loài chồn này virus lan sang người. Tuy nhiên theo BBC, trong quá trình đi tìm nguồn gốc của đại dịch, chợ đó đã bị đóng cửa từ lâu và tất cả các con vật bị bán ở chợ đều đã bị giết, nên chúng ta vẫn không có bằng chứng về tính kết luận và một số nhà phân tích đã mô tả sự trì hoãn 3 năm trong việc đưa ra các dữ liệu hết sức quan trọng này là đáng hổ thẹn. BBC nhận xét kết quả tìm hiểu được công bố trong bối cảnh giả thuyết virus bị rò rỉ từ một cơ sở nghiên cứu khoa học của Trung Quốc đang được tin nhiều hơn trong giới chức ở Mỹ. Chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận giả thuyết này, nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI giờ đây tin rằng kịch bản này có khả năng cao nhất và Bộ Năng lượng Mỹ cũng tin như vậy. Tuy nhiên, FBI chưa công bố các kết quả điều tra của họ và điều này làm nản lòng một số nhà khoa học. BBC cho biết họ đã nói chuyện với vài nhà khoa học tham gia vào quá trình điều tra nguồn gốc COVID 3 năm qua. Các nhà khoa học này tin rằng kết quả phân tích mới có lẽ sẽ đưa chúng ta đến gần nhất để hiểu đại dịch đã bắt đầu ra sao sự chia rẽ giữa Trung Quốc và phương Tây đang cản trở các nỗ lực khoa học để tìm lời giải cho điều bí hiểm này. Hình ảnh chồn chó, loài động vật hoang dã đang bị nghi là động vật nguồn gốc của COVID-19. BBC dẫn lời tiến sĩ Florence Depaire, nghiên cứu sinh cao cấp tại Viện Sinh học và Khoa học Môi trường ở Paris, đã giải mã gen toàn bộ từ các mẫu xét nghiệm lấy ở chợ Vũ Hán. Với chương trình Science in Action của BBC World Service rằng bà đã bị ám ảnh với những dữ liệu này kể từ khi bà phát hiện ra chúng tồn tại. Chúng tôi thấy kết quả xuất hiện trên màn hình và đó là chồn chó. Chúng tôi tìm được loài vật và virus cùng nhau. Tiến sĩ Dabe giải thích, điều này chứng tỏ là các con vật đó đã nhiễm virus, nhưng có cách diễn giải hợp lý nhất mà chúng tôi đã thấy. Giáo sư Edith Holmes đến từ Đại học Sydney Người đã tham gia vào nghiên cứu nói với BBC, đây là bằng chứng tốt nhất chúng ta sẽ có được về nguồn gốc của virus. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy chính con vật chủ thể trung gian vì nó đã biến mất. Nhưng thật đáng kinh ngạc là dữ liệu gen đã tìm ra điều này. Nó cho chúng ta biết chắc chắn không chỉ có những loại vật nào ở chợ mà còn cả địa điểm chính xác của nó ở trong chợ. Giáo sư Marion Koopmans đến từ Đại học Erasmus ở Rotterdam là một thành viên trong nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới tới Vũ Hán vào năm 2020, bà giải thích rằng kết quả phân tích mới xác định được chồn chó đã được bán ở hàng nào trong chợ, nên bạn có thể kiểm tra những con chồn đó đến từ đâu. Tất nhiên, việc buôn bán động vật hoang dã là trái phép, nên câu hỏi là liệu bạn có bao giờ tìm được chồn chó đến từ đâu không? Theo BBC, việc Trung Quốc chậm trễ hàng năm trong công bố dữ liệu dẫn tới sự chán nản và tức giận đối với CDC Trung Quốc. Dữ liệu đã có từ 3 năm trước, thật là một scandal rằng phải mất nhiều thời gian thế này chúng mới được đưa ra ánh sáng. Giáo sư Holmes nói với BBC, chúng ta phải vượt qua chính trị và trở về với khoa học nguyên bản. Con người nhiễm virus từ động vật, điều đó luôn đúng trong suốt lịch sử tiến hóa của loài người. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là